Và hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể đạo hàm hàm số tại một điểm bất kỳ. Chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết. Định nghĩa đầu tiên liên quan đến đạo hàm của hàm số tại một điểm. Các em chú ý ở đây này. Cho cái hàm số y bằng fx xác định trên khoảng AB và có x không thuộc cái khoảng AB đó. Được chưa? x không thuộc khoảng AB. Vậy thì khi đó khi đó này tồn tại cái giới hạn giới hạn của hàm số fx trừ đi fx0 chia cho x trừ đi x0 khi x tiến dần tới x0. Nhớ là phải tồn tại nha. Thì cái giới hạn này ta gọi là đạo hàm của hàm số tại điểm x bằng x0. Ký hiệu là gì? F phẩy x0. Đấy. Thì trong trường hợp này ta đặt đặt đặt delta x nó bằng x trừ đi x0. Cái này ta gọi là số ra của đối số. Khi đó đặt tiếp delta y bằng fx trừ đi fx0 ta gọi đó là số ra của hàm số. Và khi đó giới hạn này nó sẽ là bằng gì? Delta giới hạn của hàm số delta y chia delta x khi delta x tiến dần tới không. nhớ chưa? Nhớ là cái giới hạn này bắt buộc phải là hữu hạn thì khi đó nó mới là tồn tại cái đạo hàm của hàm số tại cái điểm x bằng x0. Hiểu chưa? Thì uh, muốn ở đây các em chú ý nhé, muốn tính đạo hàm ờ, của hàm số tại một điểm thì rõ ràng chúng ta phải sử dụng đến tính giới hạn của kiến thức của chương trước đúng không? Do đó cái chương trước mà các em không thành thạo thì cái chương này tính giới hạn bằng à, tính đạo hàm bằng định nghĩa này chúng ta sẽ không giải quyết được. Nhớ cho thầy nhá. Sau này chúng ta sẽ học về gì? Tính đạo hàm có sử dụng công thức. Tuy nhiên đối với việc sử dụng công thức thì không phải bài nào cũng làm được. Các em hiểu không? Nhưng sử dụng đến định nghĩa này thì bài nào chúng ta cũng sẽ làm được. Đấy, đây là cái bài toán tổng quát, bài toán gốc của nó. Còn cái công thức nó chỉ là những trường hợp đặc biệt, những cái hàm số đặc biệt thì chúng ta mới có thể làm được. Ví dụ ờ, những cái hàm số thông thường ấy. Còn nếu như ờ, hàm số cho bởi nhiều công thức thì việc đạo hàm của chúng ta nó rất là phức tạp. Đấy, các em nhớ cho thầy. Đây, ờ, chúng ta có một số cái chú ý ở đây. Delta X đây, delta Y đây. Delta Y ờ, thì các em đây bằng anh trên này. Tuy nhiên lúc này x nó sẽ là bằng gì? Chúng ta delta x thì bằng x trừ đi x0. Vậy khi đó x sẽ bằng gì? Delta x cộng với x0. Vậy chúng ta thấy x bởi x0 cộng delta x và cái f x0 chúng ta giữ nguyên, hiểu chưa? Đấy, đây là số ra của hàm số, đây là à, đây là số ra của đối số, còn đây là số ra của hàm số.